Ô, sorry mọi người nhá, ngáp nhiều quá. Tú hơi cao su nhá. Em Tú Nữa tập tập gì? tập trung mà. Vô vô vô. Vô vô, em em em em. Sao lấy gì đấy? ghép rồi. Dép Lấy vậy nhá. cái đai vậy. Ai kịp mai, ai kịp mai. VT game DB ấy. bên kiếm haro nhá bên, bên kiếm silly boy nha silly boy hả anh ok ờ, có gì báo nha ok hello mọi người nha hôm nay team mình đánh bốn bộ đấy anh em ạ thành ra là chắc là mình hơi ít tương tác nhá thì chào tiền nguyễn chào hiếu võ chào hoàng huy chào ozin tương tác lại đây ờ nhiều tương tác Ezreal à. Chào à, Đông Bá Minh nhá, chào bạn nha. Có Ezreal này ngon phết nè. Bài nó chịu thắng được nhá. Ok. Ủa đấy. Ủa lấy cái gì vậy? À đâu. Bạn đâu con ờ, lợn hai. Anh nhanh đi ỉa cái. Cái gì vậy anh? Vô duyên ghê. Dạ. Hello đang lên nhá. Chỗ chèo chỗ so ra dạ, lộ rồi. Lộ lộ. Vừa vừa ấy bởi em ngay nhảy xuống. Lên. Em á. Em kịp uh, Huấn luyện viên đi à? Ok Hy ờ. Phạm ơi, không ai két à anh ạ. Có anh Cường ấy, nhưng mà anh Cường đang à, trong giờ rồi. chắc là hết trận. Hello Hậu nha. Em hai con Ezreal vậy nè. Em có thể mày có lắp luôn rồi, em collab luôn. Ok. Ezreal em có quyền trưởng luôn. Ok, phải ok đấy Kim Long. Em có ờ, Kim Long sớm nào. Thế còn phải cái đồ Kim Long cái đồ ấy thì ok. Cái đồ Neko thì ok chết cha rồi hơn hơn xem rồi hỏng rồi đấy rùng đấy Huyền Long tốc độ đánh kiểu Huyền Long phải ngon. Úp. Ui, Lee Sin luôn á. Ừ nhá. Ồ. Mắt bạo huấn luyện viên chiến lợi phẩm. Ồ, quái thú à. Khu giao dịch. Khu dịch dịch à. Chọn cái BB đi to. Để anh chỉnh lại. Ezreal cầm dao điện được không mọi người? Được chị. Được, ngon chị. Ngon luôn á. Đây toàn làm tay á. Ok. Nhờ bên mình anh chị Vi đánh Ezreal à? Ừ, chị nghĩ là vậy rồi. Để bán xem. đi. Ra ít thì chị đép ờ, xong lên tí chơi 5 tiền. Ok ok ok. Chấm biết bao ghi vé ok đợi đợi tí. bài em chả thắng chả thua được chắc là giữ máu thôi bài ờ, bài em blue check bài bán máu chơi anh tú cũng một tên là giờ là nữa trung ương okay, hello mọi người nha đợi chút xíu nha tôi đánh giải cái thành ra là tương tác với mọi người hơi ít á thì mong mọi người thông cảm cho ừ. nhé mình tập trung đánh anh em mạng ngày đầu bài mình chả win nữa nha em thành ra là chắc là đánh giữ máu thôi à đánh giữ thắng nha lắp đồ đánh anh nhiều ấy thế nhiều hay hao thế đỉnh thế bài db chắc là đánh uh, đánh phép đánh con lila cái vọng âm này con lila này em biết lila đấy biết được con lila đây sao con, con sd của em nó cứ đánh một cái con ma nghĩ đang lên là thế mỗi hôm một em chịu anh nữa dí nữa trong em đủ win nè anh có mỗi gì nghĩ lên lên thôi có ai đâu à, ok xin một con anh ơi không dài dạ, xin mốt chào anh tú à lâu vậy bắn đắc nhá lấy tốt một nhà anh là được mọi người ơi tập trung cái tập trung cái không thông cảm mà phải thông cảm mới thông cảm cho anh tú à tam ken hai bài mình không có đam mới cho tam ken vào à, không, ngon lắm ố là được năm đam rồi vào silly boy mạnh hết nếu mà như vậy thì có đam nhờ mình đang muốn lấy ấy hơn á mình muốn lấy astro hơn iron iron ở đây na à với astro một tí đấy mọi người ạ tí nữa cảm giác hai sao cho bọn luyện cóc vào nhá chị vi à chào tới hanh nhá chào em nhá chào mọi người nhá chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhé đấy hai ron thủ sao em chơi quyên ba nhá hai ron đánh đuna đó anh xếp điểm rồi này Simply nhà tài Việt nào Simply giống đánh Zone luôn á hoặc là đánh Nguyễn Long luôn á hay hay không biết ăn được không đây là hai con luôn đấy chứ được á được được được được được ba con luôn á ừ thêm con loi lon nữa đẹp ba con hai đó anh mà các chủ được db hợp quá hợp lý quá thôi đẹp quá anh còn con xà sẽ cắt hồng đi ba một nụ hơn ấm lòng và một vòng à, tay kiệm tiền hmm. tôi mới đi ngang qua thấy like nên cầm mua tôi chứ không biết ông này chắc là em không úp năm thôi nhá ai úp năm thì úp đi em không úp đâu nhưng mà thấy em đang trong game mà tại sao con còn được thấy không úp đâu úp một cái lấy tiền à, lấy tỷ lệ tướng ra sau mọi người ạ không úp năm năm này nhá thì em tú gà hello di khanh nhá mình muốn để Astro lại quá cơ bản là mình không có đồ đam mới cũng không đánh win được nha mọi người. bốn con chứ mấy nhà viva là chiến lợi phẩm nhà viva lắp cuồng đao có khả năng là đánh xây ra hoặc là đánh varus gì đó ok âm thanh ok cho anh em ơi bài mình không có đồ đam không có đồ đam mà đánh win luôn được được được được Đừng quá, thua một con là đẹp Đẹp, ok Hay Ui, con tam chan mà, con tam chan mà ấy, con kia là win rồi Tam chan ờ, mà đập được chết con kia là chiến lợi phẩm là win rồi anh em ơi Con ơi dở ờ, chậm dép luôn Tam chan ở đây tí làm được Không được Ủa, anh cho nhiều lợn thế hai ờ. pro bạn anh hả siêu ly siêu ly là cần à, gãy nhá siêu ly cần gãy á còn hai tôn chắc là lấy giáp lửa chắc là lấy à, bd chắc là lấy giáp hoặc là lấy kiếm á em thì cần uh... em thì cần kiếm à, à lấy bf đây đấy ông đấy lấy kiếm giáp đấy Ê, cái lấy gậy không phá được gậy không nhà sư lấy được gậy gì à ờ, chặn phép chặn phép thằng phép á nhà viva lấy đai à làm nó xích luôn á còn đấy biết thấy em lấy nước mắt cũng được chuột hai à rồi ờ, có xà rồi, ok. Ý là Điều lý là không hay lắm bỏ đi được. Trận này có khả năng cao em đánh uh, xây ra hoặc là rớt đó nhá. Nhẹ okay, không mới à. Không có xạ nào. Căng nhờ, không mới căng. Được luôn à. VT ơi. Mày đắp 6 rồi. cướp diệt luôn à tao em tú màu gì vậy á tao em tú màu uh, linh ta linh tinh mọi người ạ trời ơi à, tao sao à? tao sáu à? hai con không dồn đấy nữa tao sao phải em sáu chơi à, luôn chứ sao sao sao sao sao à có hiếu chứ hiếu đang thua đang thua, thua, thua, ừ, thì vừa thắng lại bên kia một nhà lắp ngựa này hai rôn lắp ngựa này nè giết con nào giết thôi leona đấy giết đấy giết không nổi lắp em vợ chuột hai à chuột hai nó hơi tù anh em ạ nhưng mà các bạn là mình lấy ờ, dép không được mình tính lấy nước mắt đánh pháp sư ấy nhưng mà thôi anh em ạ bỏ đi có chiến lợi phẩm thì mình nghĩ là đánh mấy bài đam ngon hơn á nó hồi máu gọi là hợp lý hơn là pháp sư xét ra nhiều thế tí nữa kẹp một con xạ vào ok siêu pli siêu pli à. siêu ly có khả năng là đánh zone luôn kìa thành ra là có zone thì bắt vào một tí tí nữa Thế có gì ôm Diana vào nhá. Ờ, Diana. Ừ. Ờ, ok. Nhà Pipa em gặp Pipa mất trích lú. À, anh mới mạnh à, lúc sáu anh thắng chắc. Và em có đàm đâu. Viva có sức công mới Đây là đồ Đó, nghe lại không có trích đó Đẹp này thua 5 luôn là hợp lý luôn À, đầu Tượng Ngọc Long có cộng dồn không anh á? Có nhá mọi người ơi Bà em vẫn đẹp nhá, bà em vẫn là đẹp nhá Ok, ok, ok, ok Uh, Rick Ôi Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi Ờ, chín cho con này thế cho con này vào đây hoặc là kiếm con va hay vào đây bốn đấu sĩ này anh em nhở mình nghĩ là bốn đấu sĩ trước ấy, ưu tiên bốn đấu sĩ trước nhà siêu ly lấy nhà tài phiệt nhưng mà nghèo còn đấy bài ngon đấy bài ngon đấy cũng chết được á nước mắt cung thành cung mà răng với nước mắt à bàn tay gì cũng đau đúng không nami và la nami và la một cái bàn tay một cái bàn tay một cái vô cực đi mọi người ơi chắc là đánh xây ra đấy chắc là em đánh xây ra đấy nhà hai luôn là chốt pháp sư luôn à quên nhà bd là chốt pháp sư rồi ôi con này đánh zone luôn rồi này nhà siri đánh zone luôn rồi này ừ, quên là phải bo lại có sát thủ mới nhảy vô đầu cào cào cào cào cào cào cào cao luôn có con à. Idas rồi dòng Idas nhưng thôi bắt pháp sư khó chịu thật pháp sư khó chịu thật Ô, quên thăng hoa độc hành với cả tụ điện nó lại hợp lý luôn đấy chắc là giờ slow roll được năm thôi diệt độc hại, thăng hoa Ủa anh xóm bị mất chiếc vì ba cắt chị anh hả? Đòi nó đẹp quá 12 tiền còn 26 à Bỏ đi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ cần giáp gai á còn chờ để chơi với nhà sát thủ diva lên bảy kìa giáp gai với một cái diệt nữa là sao tú có olaf hai là ngon đấy à hiểu chứ má cứ hiểu với tú nhầm nhau khó chịu thật hai đứa đổi tên thiệt không với em tí nữa em gần cung với nha bên mình ở dưới qua lấy cung vậy không có mấy thằng kia ra luôn sai rồi bà thằng đi ờ, ba mặt lắm nhá ừ, đồ đẹp đúng á để sâu chợ bên bách á sorry mọi người đang đánh giải cho nên uh, nên uh, ít tương tác một tí anh em nhá chết rồi không ra con người ba năm đam có hai cung thì đẹp đưa ra con ấy đều luôn, sợ thế nhở thằng hoa à Kimmy đang chuỗi số mấy vậy Ông ờ, này còn giải quá bây giờ tương tác đâu rồi, có mà nè Kimmy thua đẹp á Nhưng mà Kimmy thắng chắc rồi á Ờ, tại vì đi yếu á nó bảy game mạnh á kêu lắp hai rồi game mạnh nào đi chợ về cái mì ấy cái mì bắt luôn được đó. ok về đi hộ đẹp á được được được bấm đi boy đến lúc còn đi nào nó đẹp này ok hợp lý rồi đó em cần giáp nhá. hai cung là đẹp hai cung là đẹp pd cũng cần cung dạ. ờ pd nhà không được cái nhà khác được mà cái mình nhường được cái mình nhường được Bên Nhật côn đấy kia bên Nhật khá phép cho. Ôi cùng à. Đéo cùng. Lấy chú tượng. Em lấy con on. Ở đi là kiếm, đi là kiếm. Xây ra cầm cái cái kháng phép củi lắm. Thôi đi là kiếm, VD kiếm. Tại có Xin gãy nha, xin gãy nha. Thú tượng vậy. BD gần gãy nhá, mà nhiều gãy quá. Hai rồi chắc cần kháng phép nhưng mà mất rồi này. Rồi đi à, sao đi à, mọi người, bình tĩnh bình tĩnh. không có cung thì hơi phế thì chị dư cái cung này chị bắn sang cho em nhé cảm ơn bọn tỷ sĩ đầu tiên hay ngon lắm hai rôn lên bảy rôn à ông đi ne lại nhá thiếu rồi bài này có, có cần con COU không cái bài SU ấy bài SU còn COU nhưng bài lết mới kẹp cơ chị lên ba hết chưa chưa ba hết mới cần Ơ sao con Neko chị mỗi rào nó biến một con nụ hôn ấm nồng và một phòng hai tiếng tiền Em thắng lại chưa? Thắng lại rồi okay. Hai round đang hai DNA à, đánh kiểu ấy là giữ máu à? Vì đâu đã mạnh rồi ừ. một con Olaf là đẹp Ốp Ố? Ui Chị điên điên rồi Ờ, thôi một chết được không sao ừ. Rồi lap chết đấy đàn Đây Hai cạn tiền nhá, lõi hai đôn không có lõi đánh nhau lắm anh em ơi Được, được, được, được sói cả tiền hello chị hàn nhà cái gì đấy hello minh đức nhá giờ khi em gặp anh sói gặt cái đâu rồi về tối về ngâm rượu mà không không gặt đầu ai đâu mọi người yeah. À? À? gặp mà bài biva lõi đẹp tướng đẹp quá hai xây ra xây lát hai mới mạnh được á nó một hơi yếu xây lát quan trọng quá con uh, chuối thẳng rồi nè bị hay nè đồ long à, tụi nó tăng bảy 70 tiền hết á ờ, họ à, đốt nhiều á họ, họ để máu nhiều á nhà nhà silly boy vẫn dồn em một này ghi hai xe ra hả ừ, hai xe ra lực quá tiền em chưa gặp nhà Piva chuẩn bị gặp chắc xong rau sói gặp phải cắt chích xong rau sói Ui, phải em đánh vào, đánh vào đó đọc đã đánh cho em tìm đánh vào đất thôi tìm đánh vào đất hoặc xe ra thôi được bắt nữa à? Đùa phải đập bố ấy, số Anh em đợi tới cho anh em nhé, em Đồ em muốn xấu cơ Đồ xấu vãi đái luôn nhưng mà Đồ chị đẹp quá, đánh đi đánh đi <laughs> Ờ hay á chè hay Chè bị điên rồi Đồ chè siêu đẹp Đồ quá FG3 Cái đồ này mình cho chuột ngon hơn đấy gậy à Quái gì nhờ có Leona nữa ra gót với hậu Đào Đào Nhà Piva sâu quá Châu á Được ra được Ừ chắc là được ok cắt tiếp này Seaboy con rồng kia Nói gì đấy, thập tử nhất sinh Thập tử, ôi thằng hoa hợp lý Thật sự là mình không cần Vandora lắm, chiến lợi phẩm có vẻ ok Làm luôn Mình thôi bốc cho à. Leona 3 rồi lên cấp mình Lì thêm một rau đi, ít tiền quá ok em buồn rồi xong rồi lên cấp thôi đồ còn đồ món đồ cuối anh làm gì vậy đi cần diệt đấy nhở tí nữa có con rồng chữa thay con này nữa để cuồng đao hay diệt ngon hơn ta à? à này nhà lo được á nhà lo được á Em phải ôm Dana mà, hôm nay Dana mạnh lắm á, Dana vừa ấy. Vào, vào, vào. Chị trả ra con nào, chị mới level 6 ít Ờ, có, có thì ôm, có. Gì vậy? Silly Boy say sang chơi uh, gì nhỉ? Ôi cô đơn đánh đi ra. Fan rồi kìa. Không, người đi đã đánh xạ thủ á, nhưng mà bắt vào tiếp tạm á. Đưa ra. Ờ. Với chưa rồi mà đúng không? Ừ, đi chưa rồi. Mới lên cấp đánh gì bán hội á. Lo Huyền nha on lết mới ra kill à sao muộn đấy đi boy đi còn đi kìa và tấn sáu lên cấp nó rồi đó đẩy city boy bd đi là được ừ. bởi vì top một được á ôm xe dê ừ. nhanh em đi về với rồng em lại được đi lấy cung á ờ lấy lấy lấy lấy lấy cái mấy cái bàn tay được không mấy lấy cộp hết rồi muốn lấy cái BF này chắc chắn không được đi về. giống tú đi lắm mà đi cũng phải chịu mà bài mình nó chỉ thế thôi á không làm gì được việc rồi đảng ta đi The bigger they are, the louder they I bàn tay cho con này, còn tí nữa mình sẽ cho con Galio cần các máu bằng tay. Oh, it is so làm việc. À, là DD uh, 53 Iron Ton này Được được được được Rồi, vẫn cháy được nha IPT ơi Silly boy rồi. Mám cả con này em đi rồi. Một máu à, một máu rồi. Ê, rút long được cái thắng ấy. Ừ. Đó, bình không mặt đâu. Win là win. Thắng được đấy, thắng được đấy. Từ em dãy được á. Rồi con Sifen nó đâm vào nó giết chết mất con FPU của mình kìa. Mày ơi, ủa đó. Mất chết trước uh, quái hả? Cố lên em ơi Được được được được Bị thù đó Bị con xì phè nó đâm vô con FU Bị phốt á Thằng B3 cắt tiền luôn nha, không phải sao lo nữa Anh đã một được cô nó ba bán được á Ok Chị Thư Nhắc lừa rồi không còn chị Thư nữa với dép tinh thần hơn là cái hang với dép cái này rồi đi xong đập đập đồ hãy đập đồ làm sao không đập lấy bàn tay đi chuyển cái điện di chuyển dùng được bích đi lên được không không những phán như vậy ok giờ lên cấp hả lên ba vậy rồi kiếm một siêu yêu mà không có Thôi lên 8 vậy Lát này khó kiếm quá Gặp nhà Diva Anh lốc em à? Ơ, anh tưởng thằng Diva Diva bên này mà VT em nói Anh tưởng thằng Diva cơ Hay quá Anh tưởng thằng Diva, sorry sorry Không sao không sao tí rồi xếp lại xếp chuồng cảm ơn bạn quỳnh dung nhá ê dãy dãy đẩy để hai đôn là được á hai đôn với db kìa em dãy cái rồi à chốc à chốc chết mạnh luôn đó mạnh luôn đó ui chỉ ngon hơn kéo không kịp cái cục sao chị vi à em ăn được á em có rim hay có non rồi đâu mất rồi à? Thôi đi rồi Này ghê quá Đi luôn chứ, gần nhà luôn chứ Chết luôn Một Thế máu à Đấy, sợ Ừ, con nữa đi chưa hai đốt đi chưa đi rồi đi rồi ờ, ok ok hai anh em ơi anh đám thằng này nhá đám thằng này nhá được được được được được con kia là đấu sĩ đâu anh ném cả vô thấy sao con kia là đấu sĩ nhờ mọi người nhờ giờ nó đùa được con này dãy được chiến binh ở bố này đi Chết rồi Bóng nhà BT thắng rồi không sao nhau chắc về tầm 90 tiếng ra gol lap nữa mà hào vãi có lớp đã thủ cấp sáu à Chờ lưu voi cháy Ok Tại hai, hai, hai, hai làm gì đâu làm gì tao cố đẩy Silverboy tốt thấp hơn là được ok ok ok Uổng long ấy em lấy con uh, gì nick á ai là chiến binh không chiến binh không lấy chiến binh không chỉ có vắt máu rồi ai lấy xe ke cũng được á nếu mà cần xe ke thì lấy xe ke anh dạ. nhà kia gần xe ke ờ, chị sợ cái nhà pháp sư từ nhá từ nhá em bách được em bách á có thể ăn gặp vi á Ừ. Vì uh, em lên dòng hai em top một đó. Cái gì anh? Được, được, được. Talon đã nhiều quá. Để anh để né con Talon bây giờ được không? Được. Dạ, em có để yên anh xếp cho. Ờ, ok, em Và... Giờ anh gặp team mình không á? Muốn anh bỏ tướng ra không? Không. Anh, em có tim đi. Ờ. Cái, cái, cái, ok Ôi, không gặp rồi không vd ăn được vd ăn chắc giờ vd cần nó đồng hai là top một được á chết rồi à còn ta lồng không em thua rồi hết đam rồi không sao không sao không bỏ đi em ít máu quá cày đấy bên dưới ờ, hơn hai điểm này còn bên trên bên trên bên trên nếu mà hai nhà kia một hai thì thua một thì ừ, hai nhà kia hơn ba đầu thì thua một nếu ờ, hai kia một hai thua một không một hai thua nhiều nếu mà một ba thì bây giờ thua một ờ một ba thua một đúng không ờ đúng rồi một ba thua một một hai thua bốn rồi mà không sao không sao game này vt ít máu quá phế quá ta lồng cút luôn siêu ly à lóc không để đi rồi sao siêu ly có bk hai à siêu ly win là kia talon xin ảo nói chung là talon xin hơi ảo mọi người ạ chết luôn con con xây ra của mình mình phải vừa né lốc nhà này nữa thì thành ra khó quá so đánh nhau ở à? nhà kia hơi khó nhà Suri hơi khó dòng một điên lắm Xuyên là em giết được thắng được cái nhà siêu ly đấy vai trưởng có Ezreal ngu như nhau ngon này, ra số đam nó ngon Nam mang hội không? Đó khổ ấy con rai không ngon bỏ đi tôi nốt đây là hai rồi ừ. Diana vì đi phế mọi người ơi cần của tấn công em ăn được không mà bài mình ăn được cho xem talon ảo á talon nó ảo á chứ mà mình ăn chắc mà bài mình kiểu tơ hẳn á ừ, còn talon nó bị ảo một tí bài mình vừa đồng hai tốt một thật đấy chứ không sao anh em ạ trận sau cố trận này mình ít máu quá lao kia về còn à, còn có mười bốn máu à hơi ít máu một tí hai ok ok nhá nhá nhá xếp con con lợn trước mặt con đấy được ấy trước mặt Sifen ấy cho tập tập đánh đi ok đấy lốc được nó ăn lốc được thì, thì thì ăn chắc á bốn xạ còn khó quá lốc ờ, khó quá để lốc ờ, để giữa lốc con on cũng được á ừ, lốc on được để dưới kìa ừ. Ờ. ngon mà giờ để vậy không lâu được nhỉ ờ, à, không có sen, sen rồi ờ lóc thằng kia luôn anh lóc hai người luôn á thằng kia luôn đó. thằng kia anh vô chắc rồi anh giờ anh hốt một ngày thôi ừ, thằng này lấy ừ, ok ok anh được thì tốt ok thằng kia nói chung là thua chắc rồi ờ nói chung là anh thua kia chắc rồi rồng hai à rồng hai hơi khó giờ thằng kia sẽ xếp cho thằng thằng bạn nó sống ờ. dùng hai cái em nghĩ là lúc lúc con rồng lên á lúc con rồng lên có xây ra tao không xin được á rồng thì sợ rồng gì gì thôi để lóc ngoài á em để lóc ngoài rồi anh lắp còn cầm bóng thì có bị lóc con lợn á hai hai hai hai ok ok nó một dòng là hai hai này ta cỡ ấy rồi này talon chạy đi à nó sức mới là hồi đầy máu từ từ nhá đâm phát nữa được không đâm phát nữa ui không được đâm phát nữa ok ok top hai ngon rồi ờ, ok thành công rồi đấy có thể thua một điểm đâu mình chỉ thua một điểm đúng không? Vâng, vâng, hai đây lại thua một điểm Không quá Hay là Tuấn Việt nhé Ừ thì nhà, em ơi ba có xây ra sớm thùng ba đồ đẹp xuống đẹp ngon nhỉ Người ta anh, người ta anh nguyên trích mà Joey hai rồi Ồ, Diana anh không có tìm băng gì à? Hành tú hay rồi, à? hay cái gì đấy, top năm hay cái gì đấy. Tú non cái hay cái gì đấy tiền chết được không? Sếp mà nó cứ nhảy đi đâu á. Không sao không sao. không Sao nó bị ngu vậy? Sao nó sao nó nó đâm cái anh được phải xếp các cách ra nó nhảy được. Nó có đơ mà con đó nó đánh đâu. Bình thường là nếu mà cậu anh mà tắp đồ đẹp á, vô cực với kẻ gì rồi thì nhảy vào chọn hai chết luôn á. Đánh thường chết, đánh thường chết. đấy. Anh tính là sếp đánh thường chết luôn á anh tú của ban nó khang đi à ồ mà ừ, như nào ấy nhở để em tú xem cái nếu mà kiểu cung xanh vô cực diệt thì sao chọc có chết đâu cung đan chọc chết luôn á ờ cung đan chắc chọc chết về ăn ờ, ăn đánh húng không sao sao thua một điểm thôi ngon à em ít máu quá má <laughs> anh tử anh gặp ờ, kia anh lóc luôn xém nữa vt đi vậy thôi thoát khỏi cái top tám là được rồi những con talon của anh so chọc chọc xe à, ra của em thì khôn chọc xe ra bên kia đần ờ, thế ờ, luôn ở đây <laughs> mày hiểu chọc phát chết luôn mà ờ con talon đảo nhở còn đánh xếp talon ở giữa đương nhiên xuyên xe ra rồi còn nếu mà xếp đánh thường làm sao xuyên xe ra được anh xếp né vi anh chưa gặp vi chưa gặp chưa gặp vi tao nào đâu đã bỏ cái vụ talon quá còn đấy em ở đồng hai em đấm là đấy luôn đấy chứ đồ em đẹp hơn thằng nó lên một sáu này sẽ về da rồng ố xong ba đồ quần đao cũng xanh với lại thêm không cái đồ gì người đó ta người ta đỏ hơn thì người top một không sao đâu người ta đánh cũng hay mà kệ sao em bốn tiền á bài bốn tiền carry ba game mà anh ba game mà vô vô vô vô hay là có đánh rồi thôi, đi rồi về đánh ờ, đánh tiếp ấy đánh tiếp ấy không không đánh thoải mái đây đánh thoải mái đây đánh bình thường chứ là hôm nay ấy thôi luyện tập thôi coi như luyện tập thôi trận đầu mà có gì đâu luyện tập để tốt hơn cho những lần trên team không <laughs> <laughs> đỏ hơn là không ý là người ta cũng ra cái thế bài đẹp hơn mà chứ mình không bảo là người ta đỏ chứ cả em cảm ơn anh tô nhá game sao bách em ơi à được anh tô ơi dạ vâng dạ vâng đánh giải nên đang thành ra em tú hơi hơi hơi ờ, hơi trầm lặng một tí anh em ạ chứ nếu mà bình thường ờ, em tú rep nhiều em tú sợ không đánh được anh kèm tiếp thằng bd cho ấy b ba cho mọi người nhớ người kèm nhá ok vẫn chưa có gì xảy ra đâu nha coi như game đầu là uh, chưa đánh đấy. ờ game đầu khởi động á vô vô vô vô dạ ở cung không nhảy không có chắc em lại à, cái đai mẫu xa quá thì lấy đai mẫu thôi em lấy găng được em lấy găng à, lấy đai mẫu nha ờ à, ok ok lấy cái đai mẫu ngon á đai mẫu giờ tiếp ngon hàng đó hàng đó vô địch nữa ừ. cái đai mẫu đánh viên trích cho sướng à, giật đây bỏ hai thằng ngơ ngác luôn mà người <laughs> cắp à những người cấp quá dụng tặng mình tặng chú thì sao nha cắm dụng gì nha cố lên là cố lên cố lên em ơi cháy như tối qua thì à, bình tĩnh bình tĩnh Ô, bao giờ ơi. mình đánh trận tiếp theo vậy mọi người anh chưa biết <laughs> bao giờ mà có đánh tiếp nhớ nhắn tin cho em biết nhé không em bị mù thông tin vi ra tú đẹp á skin cho Diana luôn mình giờ ơi chứ ừ, Diana được luôn đấy chứ Đấu Long cũng được Mẹ ra đến Lily hai luôn kìa Giỏi chưa GF bị bợm, GF like không đủ 8 tiếng à, đủ anh em dư luôn chứ Lily Boy chắc có khi chơi đất đấy, thấy có con đất bấm rồi đấy làm ra đồ thủ ra Ê, được thì trận này đấy riêu cho không ai đang riêu đúng không ui miva thế đẹp á thế ba đẹp thằng đó là con ra thế điểm nhỉ Ê, thằng Silibor giống đất Varus á em cũng có ba thượng long vd chắc lại giống pháp sư này ừ có rai với crit phép rồi sao lại cắt tư trận này thế anh chắc thế phải thế đánh riêu quá demon wow. em lúc lối đi riêng lực này Ê, lấy bộ sức lực tướng phải làm được giảm thiếu phần trăm đầu khá là ngon Nguyễn Long này không ngon mà, sức sống mới à. Cha về sức sống mới á. À muốn lấy bổ sung luôn anh đánh nhỏ đấy Mày liều bổ nhỏ Em đánh uh, sát thủ nhá Ok Em cái rượu máu đã, chắc là em đánh uh, xoay quanh Cái gì cái gì? Nida Ghê vậy bỏ ờ, đánh bình thường thôi Sáu con Nida Tí nhặt là Ghê à Tí nhặt đồ hút máu với cả cùng đao thôi Không có thêm một đồ đam mới được ngon đấy ngon á ừ. cứ xếp ở giữa thôi chậm trái cứ xếp bên bên mình trận này có ai đánh phép không ngon đấy chị vì có chiến lợi phẩm ngon ừ, chiến lợi phẩm đầu game ngon game trích được ấy. lúc nào cũng ngon mà <laughs> lối đi riêng là bú rồi gì đấy ông này lối đi riêng mùa này cùi lắm anh em ơi chỉ đẹp được thôi chứ không có ngon mùa này ít người chơi lối đi riêng này Ui, xét đôi nhiều quá lên hai sao là bú rồi siêu pli chưa biết đánh gì này Biva là lắp luôn vô cực với chả găng à vì đánh sát thủ á vâng Biva có khả năng là đánh sát thủ cùng đấy hai rôn là đánh hả? phép db nói chung là hai nhà bên kia là đánh phép rồi đấy có hai nhà đánh phép chắc rồi đấy trong một trăm sao nhá ok khang ơi Death Ride Nami xoay quanh Alcinium tú rồi nhưng mà em tú phải ra form lắm mọi người ạ nay thành ra là em tú chưa lắp đồ này em tú đang đợi xem form nó ra như nào đã hồi bại em đúng không nó hồi phát phun cây máu trong khổ quá trời Thank you. và chia đôi mi có dòng xanh kìa Đấy, nhà nhặt dưới mắt là đánh là hợp lý luôn mình đã chịu thắng yên tâm ok ok, okay. Ông ừ. VT đép con rồi đi ạ Trâu quá Thắng Thắng là đi ra anh dương rồi Ok hai mình phải lấy một loại hút máu một chuyến điều bài đắc top một hai trăm sao em tú rồi à, nhưng mà cơ bản là bây giờ em tú lên cấp mất rồi mọi người ơi với cả vô đây đánh ờ, anh cái điều khó lắm viva nó chưa thua viva chắc là lấy uh, cung á ờ viva chắc là lấy cung Người lấy kháng phép chứ được thì em xin cái bs em cũng xin cung nếu mà được còn không thì ai lấy thì lấy giờ em có bf là mạnh luôn tao tới nhận cung đúng không bên mình không ai đánh phép đúng không đúng rồi, đúng rồi. Cho cho em đánh phép cho. Em không tin nhạc cung lắm chứ. Game trước anh cái đó không à, cái trước anh top 2 bình đó. Top 2. Hơn hơn top nhiều đôi quá nhưng mà sao đi trời thua tại phá chủ thu hai như này cơ chắc mình không có cấp gì đâu Silly Boy là được tôi gặp Silly Boy là đẹp này à Boy luôn à? Này em á thắng Anh thắng hay thua về? Anh thua 3 rồi Em có lắp đồ không? Em có sử dụng mới á, không cần đâu Em chắc rồi mà anh tính đánh gì ấy anh tính đánh nhẹ nào em mà tính đánh phép hoặc là đánh đam tùy giờ anh phải phái chủ thu hoàng kim đây caro đây caro đây quay đường va varut gì đẹp nhỏ thì em giữ được cái chuỗi nguyên là đẹp À, hay quá <laughs> mình đang tính tích tiền đấy nhưng mà mình để lưỡng lự quá thành ra không tích được tiền bán tướng này bị ba bán tướng rồi ngon hay bán tướng định phá chuỗi á ừ định phá chuỗi anh nhưng mà rất tiếc ờ, rồi à, đẹp đẹp đẹp <laughs> sẽ là tới mấy giờ sẽ là tới năm giờ tin đó. giờ xong ăn đúa ok Máy quá mình với Hiếu VT thì đánh phép hoặc là đánh đam VT chưa biết để tính tính Mây bật cái cọt kìa, bật cái cọt kìa mày ờ, giao tiếp tâm linh à Ờ chết chết chết, ờ, đấy giờ mình tao chết như thật đấy Vì với cái mày này được chịu thắng nha, để ăn chứ VT đánh giải là được ừ. Được được được chị bảo là chị em may mà không gặp cái rau vừa rồi không là một trong hai đứa mất tích là khổ ờ, bắt đi á không có silat hai luôn không ra pháp sư nhiều lắm kẹp vô wincheck dài ấy cần một con tí lạp Billy Boy tính đánh cái gì vậy trời Kiếm này hợp lý nhá, đồ đẹp đấy Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Có, có, có hàng nhá Thì cuối cùng đấy là binh luôn này, cung Cúi găng à, cái găng không được rồi à? kiếm nữa ở ờ, đấy có đồ anh em ơi đồ ok ăn miếng xong hoa ngon nhóc đồ nhá em lo nghiệp nhá Có quà tí không có lên không? cái cục súng ừ, chết Lộ Lộ vậy Chắc là đánh phép đi, đao sau mình roll nó mọi người BD nữa đêm mạnh quá Tàn bảo thạch nữa Đi bên mặt này Bụp bụp Hay Đấy, về đầu nhá, bị về đầu nhá Phép ừ, cũng có cười phép Trời ơi, đúng thăng hoa đấy Cái gì mà hướng đến hồi kết vậy Chuẩn đấy, chuẩn, cái nói đấy ừ. Chắc tự chế ba cái dạng mới được nhiều là hồi tốt cái Chị cua rồi à, để từ từ chị xếp né còn Diana đi có khi giờ gặp Hiếu Để cho Hiếu bỏ này rồi Diana hơi đứa Em đừng có đổi nhà để bên đấy nha chị né ờ, Đừng nguyên, đừng nguyên đó à. em chơi Galio luôn á ừ. Thằng này anh lì cái Anh bị nhốt đồ cơ Mình nghĩ là không cần kiếm súng nữa đâu Tại vì có cái uh, hai đồ hồi máu rồi một đấm một đấm ừ. nhạc quyền năng là ngon chứ cái mình trang nữa là ngon á quỳnh trang giúp ra đừng nhặt quỳnh đăng đó ờ. trận này siêu ly kiểu nó đang bị rối nó chưa biết đánh gì này yếu lắm ờ ok ok ừ. đẩy đẩy đẩy thằng b ba cũng có đang eco tiền bốn mươi tiền thôi ờ đẩy hàng đó bảy tám anh tám sáu được để tên ok ok tên nữa về anh ron anh ron ba tiền mà yên tâm hợp lý thế nào hợp lý nhớ khi mình gặp tú mà TV tí nó để con điên này ở đâu ấy anh chịu thắng chắc tí nhá chị để nguyên đi em em xếp đi chị để nguyên hả chị xếp qua kia đi chị xếp con điên nào qua kia đi dạ. hoặc là xếp xếp mấy nhà kia còn vt đi né là được chị xếp qua bên kia đi nhà nhà viva họ đánh olaf sát thủ ấy ôm olaf vào xong ok ok ok anh ôm này olaf chị ôm cùng anh nghĩ tình đi chợ về rồi đó đi chợ về giống chị ấy nó, nó chơi sát thủ với chấm với chị à đấy chị tranh bài nó được Bùng. vẫn win nha vẫn win nha đấm nó đau nè này đấm chết luôn được đấy quốc đấy ừ hai bốn sáu con luôn đi vào đau lắm rồi đó Ê, anh em ờ, cái kê cung của em mới nhá em được lấy cái cung xong luôn á anh lấy cái dép em cần cung đấy hả? Cắt chuỗi thằng này nè, cắt chuỗi thằng này Khổ quá em ơi. Cắt chuỗi BD này. Chỉ cần cung mà. Không, ý là không kê được người ta người ta lấy. Hai hai hai. Một tiền đấy, một tiền. Phải mà thắng được này. Kê được có kê thôi. Hai cái cung được được được được được. Ấy hai rôn hai rôn nó có khi nó lấy con à, ấy nhá, hai rôn lấy Suna ở mất rồi kìa ngon. Em cần gậy á. Thôi em lấy đai máu, em lấy đai máu. Ở dép, ở lại dép, ở dép. Họ hai nhà bên dưới họ có đồ để bắt á, không mấy đâu, ờ. không để ý đâu. Ok rồi đấy, ok lấy được game này top một mười mười ba bệnh viện à chi vậy chi mà khổ vậy bên đây gần gầy hoặc thắng phép á à, mỗi tháng chắc giờ anh rôn đấy mọi người ừ, cho xin năm phút tập trung cái hợp lý không hợp lý không năm phút tập trung cái ông này cũng nhận cúp nữa ông nhận cúp nào được xin bay xin bay xin năm phút coi xin bay năm phút rồi bêu mấy vậy anh nhá bêu uh, bêu ba đó mọi người làm đồ tanh giờ mục tiêu của team mình là đấm tiêu ly với piva Luôn cạn tiền rồi nè, mới được DNA 2 thôi này. Để, để, để, để cho ôm con gì được nhá. Ôm Olaf là một này. Nhà siêu ly này. Ê, ôm ông ấy đó, ông Nunu anh em ơi. Nunu kìa, những cái Vi để bên đấy hay bên kia đấy? Bên này đi, bên này đi anh xếp đi. Để bên Được rồi, ôm ông hai đấy đó. Đây, ok. Có khi nó có đâu. Ăn hôm nhiều lắm rồi. Ôm thì chị gặp Hiếu à. Chắc Hiếu bo như này chị không ăn được. Đó, ờ, con siêu em bảo ôm gì rồi. Đấm hết rồi. DNA với Olaf đúng không? Đúng rồi, Olaf với DNA. Ờ Vi đánh thế vì đánh đi nè ha thôi nhá. Ừ. Đến đây này đuổi đợi chết đi ờ. đánh lên ba sau thì sắp chết rồi mà. Ừ. Ờ, còn nhiều phép. Tôi đẹp này. Tôi đẹp tôi đẹp. Anh còn có rồng quá. VT đang thua win đó? Anh đang thua. Anh mất các chuỗi BD ở cho nên anh win lại cái. thì boy đâu nhá, thì boy đâu nhá anh em bỏ lời tất ô vài con cũng được không sao đâu thằng bv mới thắng à bv đi nè hai rồi à olap một nó vẫn olap một rồi em nhá hai còng ngọc không rồi nó vẫn olap một anh em nhá ừ. ê silibor cạn tiền kìa hai hai nhà dưới cạn tiền hết rồi mà ờ cạn tiền hết rồi á ừ. gặp anh so à so hoặc tú hoặc là silibor Em xếp siêu lưu bói à, anh so coi chuyện ai thằng đó rồi Tú à Ừ Viva Chắc chị không thắng được đâu nhỉ, mấy điên một Không có điên nam này thì chết được rồi à, Xem tanh ấy thế, tanh cỏ ngon quá, thua rồi có dễ màu máu chứ Ê tớ Tớ Mà chị Vi gặp mà hết cam bên mình chưa? chưa còn đánh son nếu nếu gặp team mình nhiều rồi ra sao cũng đấy cũng được đánh à? ra sao chưa đẹp ôi sáu trăm ram mà Tiêu điên này bị điên rồi hai hai đẩy hai nhà bên kia đẹp nhá ở trong này thế bị vào với silly boy ai chưa gặp sếp nhá ok anh cộng con rồng quá em cần một con silat thôi là bài em dãy được á oh, oh. mấy cái dưới discord em có nghe thấy không nghe nghe nghe, nghe. ờ được được đấy em thấy nó tự bị tắt thôi thằng bd cũng đánh top một đâu năm bảy hai mươi tiền em dãy được em dãy được top sáu top năm gì á ờ. bà em mạnh rồi á Obo lab nha anh em nhá, phải là Lần sau chị Vi uh, update đẩy cũng được á. Nhưng mà nó nó nó Talon 2 à. Roll mạnh mạnh cũng được, kiểu cảm giác hai sao nhiều á. sao vẽ được ra con Talon 2 nhanh. Kiếm à. Làm mẫu ngoài gì cơ. Ui Em ra con dòng lôi long này Đâu ừ, để mọi người tập trung được cái đấy xoay được á Kiếm sâu tin nữa là được rồi là đồ đậu đẹp No prison can hold cắt được chuỗi thằng Biva này ok ok em yếu nhưng mà em vẫn vẫn win mấy nhà bên kia nhá được được được ở siêu du phút nó kinh vãi ra chết được á em cố update lắm rồi á em ơi Biva đầu nhá bên kia nói chung là ba nhà ở dưới yếu lắm ờ, ok ok ok cố đẩy mấy nhà bên kia cho em top năm anh đã là bảy luôn anh đã là bảy luôn ờ đánh chết ở bảy luôn đánh chết ở bảy luôn nói chung là ai ai lên cấp được thì lên còn không thì thấy không đấy đấy em đẩy bảy đi cái bên chín cái bên một ok ok cái mình hay anh có phạm mà không ngon tiền chơi lấy tiền chơi nhá anh em anh lấy tiền chơi nhá ok ok nhá. được được được Ờ, anh gặp cái bi á. Anh gặp em à? Ờ. Em đã cần thắng á. Anh cũng cẩn thắng cơ thế thôi anh không lóc ok em muốn anh, anh bỏ gì ra đâu biết được em để nguyên đó để anh xếp đi anh thắng em chứ thắng ở thêm áo cấp cho thêm một con nữa phải tôi tôi tôi tôi tôi tôi, thôi anh đã không lóc rồi thôi lóc đi anh lóc một con đi thì coi như em cho đấy vào à. đi không em xếp bức em ờ, không sợ thắng thôi á em bốc cấp anh thắng này nó hơi dở sao sao sao sao tại đang tính là đánh bằng con đấy đánh một soroka em một trăm máu này à? ờ, ờ, ờ, em một cái soroka này em đánh kinh lắm ờ ok em sẵn chuẩn chết rồi chết hai bên rồi thôi để dành lóc để lóc khác được được để ba em sợ đi gần hết luôn đó con sen này cao tơ con siêu du vãi ra ui mạnh đấy nô nô mạnh em vẫn dậy nha hoa mà đúng không ai kiểu thừa ai ai ai thừa tiền thì ôm con nunu vào nhá thì đấy ăn chắc rồi ốp làm gì con nunu với con rồng xanh nhá biết chắc gặp nhau rồi mà con nhẹ nó clear bớt kìa không sao đâu ý là ôm con nunu với ôm con rồng ờ... kia vào trời ơi ôi cái gì đấy trời hợp lý hợp lý đấy không một xét đâu <laughs> Silly boy hai rồi đấy đẩy bạn kia ờ, sau bảy tám này bạn em ơi ok ok Chó hay có có có á. Đây rồi. Rồi Ê xếp con nó kỹ tí, đừng để đừng để chết xếp góc này này, xếp góc sau con kia kìa. Được được được ok. Chọn Nili á. Yo yo yo yo yo. Nó lên 9 Anh sau gặp Hiếu à? Sao anh à, anh sau gặp ai? Anh uh, à, Hyron anh gặp Hyron. Hyron nào? Thế thì em sẽ gặp Nili. Viva Sao nó xảy vô nhỉ? Khi bắt hết Em win Viva này ngon Em vẫn đập bốn chết được nhá <laughs> Được được cái Viva đấm được này Ok Bên kia sáu bảy tám mà đẹp á Con Soroka kinh vãi Đấy. ok ok lỗ anh tên này quá anh không chịu cái cho anh vào lấy đủ hai rôn không hai rôn cần gì phá được hai rôn phá thôi em cần giáp hai rôn phế lắm hai rôn phế lắm bên đây chắc là lấy đồ thủ rồi được em xin con neko cái vt cần neko á vt cần neko để dậy á thôi thôi thôi cái mình lấy mắt em xin lấy mắt em lấy xô em lấy giáp á nha anh ơi đừng bắt ở soroka được sao em dễ thế em nói từ đầu luôn mà thôi để anh đây để anh dạy đi lấy đồ này anh giải cả chị vi lấy gì cũng được mà lấy được ấy chả lấy gì ta gì cũng không ngon chị vi các bạn đồ gì cũng được sao chị muốn lấy cái tim băng ấy chứ ờ nhưng mà ý là chị nhường rồi so thì một trăm máu nhá nó sẽ giết luôn hai mục tiêu bên địch mình đánh ờ, hai thôi này đây là mạnh lắm gặp uh, à, gặp VT á gặp em á gặp Ivadiana ba ờ. mất tiêu rồi VT uh... Ờ, đừng có lóc con kia của em đừng có lóc con xí là anh không lóc rồi anh đã thao lóc bỏ lóc rồi ừ. Ờ, làm nấu ăn với em có cũng như nhau á VT ừ. ok không sao không ui chết không chịu kìa Đấy Hỏng rồi ờ. Mấy con kia chắc làm được Cố lên mấy đứa ấy Vá đi đúng rồi Cố lên ừ Có có con dòng à, ấy với con Nunu có ôm nha Trông chị thua chị ừ, thua Ôm nhà siêu ly chết trước ấy rồi bỏ Nhà siêu ly lên ờ, là con Nunu ba dãy được á rồi khó À mà đép tí vì tí không? Không sao không sao không sao Cùng một chết cũng được Ông nhà ít máu á, nhà em đấm phát đi rồi Ok em đấm đi Được được một chết nhà vi tí đó Sao sao tại vì bà ăn đang được mấy thằng kia ừ ừ, ừ, ừ, ừ, chơi đi chơi đi ừ, rồi chơi đi ôm nữa không ăn bánh cái ôm con ôm con đi ra vu với cả con nunu thôi đi ra vu đi xin tiền thì ôm ờ, ăn gặp ờ, bd ăn gặp bd ăn gặp bd nhắm bắt đầu dãy dãy rồi đấy chị vi à tú à? em cần lắp đồ chữa máu á chị nhiều máu ừ. ơ chị cũng ba mươi à vãi <laughs> không sao nhà siêu ly chết chưa siêu ly chết rồi đúng không ok bỏ mấy con kia được rồi này bỏ đi ra vu đấy ở à, Nunu được rồi đấy bỏ đi chị vi bỏ con đi ra vu đi xoay con dòng rồi thôi con con con bắt đầu hết tác vui xém không sao nhá giờ là biva chết nữa là đẹp ok ok biva chết nữa là xong là biva lên ba sao rồi căng á hơi căng một xíu thôi chứ không sao cả mình nghĩ đồ này ok chứ dạ, không đồ Ủa hiểu cái gặp ai bắt chiếc vậy sau anh có thể gặp vi á tuần sau gặp vi á vi ơi tuần sau tuần sau báo em hả hai drone hai drone có cookie để ôm nhá con cookie á ok ok thì năm phút drone đấy Ô, đây có kiếm một con này này ai không ra ghe này ok Chết rồi à, Em gặp nhà, em gặp nhà Pipa Sao anh gặp nhà này? Không chiếu được rồi mọi người ơi Để bên kia đang đẹp Vẫn thua nhà Pipa nguyên nhà Lỗi quá, xếp lỗi quá Ok ok Không sao, không sao, sao, sao, em lên chín là đều Anh em dưới cái đánh Anh nhớ gặp Mình sợ nhà gặp, mình sợ gặp nhà sát thủ á thành ra không chiếu luôn chiếu được là win đấy chứ rồi em gặp anh hả anh sao đâu đã đấy quá anh gặp hai rồi gặp hai rồi gặp hiếu à thế thôi mình đi rồi đó tuy à khó rồi vừa update dòng hai nó update bài cũng không ừ. Talon 2 kẹp vào Kinh vãi Lấy bút rồng đúng để đánh với mấy nhà phép bên kia thôi á Để dãy thôi anh em ạ Em dãy được nhá Được được được được hai bên Ta Nam thì nhốt được Quy đầu, quy đầu, VT lấy bút đồng đánh với mấy nhà bên kia mà. Hợp lý 2 2 2 2 2. Dãy thôi, VT dậy thôi. Giờ cái Vi xích ở V3 để Quy. Chị thua anh so à? Không, chị thua VT. VT này gặp VT này. Gặp em á? Ồ. Sao đó hai anh em thua đẹp rồi. Nhưng mà anh có giấu gặp ai nữa không? Gặp em thôi. Gặp em thôi ấy hả? vậy anh lốc con uh, silat của em lên đi không phải né né ra né lốc ra thì ý né né chiếu ra đây lốc con góc này ờ, góc này không bị dynasty nha không bị dynasty luôn nha sợ cái bút rồng của em nó deep rồi nhưng mà chắc con lea của anh đáp được nhiều ấy, không sao đâu bài em không có đam á trời bài em đánh lầy lầy nhưng mà nhà biva có chết không nhà biva gặp ai đấy ông biết mi này biva ờ, à, đi biva đi đi đi đi đi đi chắc rồi chắc rồi ok ok ngon ngon ờ, ờ, ngon ok ok đẹp quá đẹp quá dạ đâu đi đâu đốt con đâu con đâu con ui không được không sáu trừ sáu luôn không sao không sao dưới bằng được sao sao để vt lấy uh... vt bóp đồ ấy ngon đấy bữa đó vt sẽ bớt lên nhà nó có khi ngon hơn vt ừ luôn đấy không xếp vôi các kiểu đồ lên đấy Julie và la lên góc phải cờ clear em nghĩ là bà anh lia được một con điện yếu nhở không tại vì có đồ đam từ mỗi cái cờ crit phép crit với cái bàn tay ờ ý là yếu ờ, con điện yếu bạn em có cái uh, ờ, khiên trụ trâu á em tách khi trụ em không được ấy lỗi ừ, em á tại mình biết trước gặp nhau là mình ráng xếp cho nhau đỡ máu là đẹp anh chỉ còn giết một chết nữa là anh top 5 rồi hợp lý lỗi ờ sao game sau sao sao sao sao game gặp có dấu gặp gặp bd không game gặp bd luôn với cả vt vt chiếu đây vt chiếu đây vt ok ok cho cho ra luôn vt game gặp bd này cho chị kia ra luôn ừ, em biết rồi biết rồi bà anh là bà anh là hai rôn bà hai rôn ít xìu à thế Đấy. em lấy bút rồng đúng để dãy với mấy nhà bên kia hay, đó hay, hay, hay, hay. VT top ba đấy, kíp mi top một đẹp. Phải từ VT top 1 chắc rồi. Ok. Về VT top ba rồi đúng không? Đẹp đẹp đẹp hợp lý không? VT qua được nhà BD được nhờ. Ê VT ăn được BD, BD ăn được bd, BD ăn được ăn được ăn được ăn được. VT có bút rồng mà. Được được được được, tiếp thêm up 1 2 được. Từ cái nhá. Ôm gì của nó, ôm vô lại nhá, cái bấy. Gặp VT chắc đúng không? Ờ, Vi đi xếp kia đi, cái vỏ rồng nó cho Còn dưới mỗi Vi đi thôi, không, không nhà kia đâu Ok, ok Được rồi, được rồi, Tại vì Vi có con Soroka hồi máu, không sợ đâu ừ. 8 năm máu mà thoải mái Nhà kia con Talon kinh phết Nó bài hai nhỉ à? kìa. Nhưng mà tanh nhà đấy có vẻ mỏng nhờ Cái lát một Bài này Vi tới xếp 2 mà em mắt sông mới nó hỏi nói quá nó kia nó kinh quá thôi ra sau khi thôi Gimmy đánh với Gimmy pt thua rồi người ta lên chín rồi ừ. đấy người ta đánh tám thì ăn được lên chín thì chín tại cái mi bỏ dòng có ăn đây đấy tại cái bỏ nguyên con dòng ra vẫn ăn đấy <laughs> gì vậy ông kêu thắng ảo à, đấy thật sự là hết luôn mà hợp lý hợp lý hợp lý rồi có lốc không à điên à dạ, có thằng hoa ấy, kinh quá Nhờ bây giờ Gimmy có mấy con uh, Zoe 5 tiền các thứ bắt lại nhá, cho nó người ta khỏi cháy cho chắc cốp luôn cũng được. Được được, Vì tính ý bài người ta có con Zoe nữa là hết. Ôi lắm á máu lắm nhiều nhá trước á tại nhớ có bóng nhưng mà gimmy gimmy đâu sau cứ xếp nhà kia đi nhá tại vì đao xong người ta gặp bóng gimmy á xếp, xếp nhà kia cho nó gimmy sẽ lóc lóc trước luôn á người ta cái lóc luôn tại vì đi zone ờ, mới có năm tiền bắt lại là người ta nhiều cục thế khá lượng. <laughs> ờ em luôn bắt mấy con năm tiền bên kia thôi cho nó khỏi ra thôi mà chả ra gì cả lúc này hóc ăn đi đừng hay hóc con tại vì đường nào chạy đổi bài mình top ba mọi người ạ kiểu gì cũng thua hai nhà nên là mình rôn cố xem có bắt được con nào gì năm tiền của nhà db không nhưng mà rôn hình như là trả ra gì cả ok ok cái mi nguyên kia win nhà kìa ngon lắm ờ cái mi đấm nhà kia mà cái xem kia mà còn hai 25 máu một turn nữa không phải để đấy. đây rồi đây rồi được xong rồi nó tiền ô hốt nhá ờ cái mày lắp tăng hay cái mày mà lúc lát đấy lát có ở ờ, lắp lát á ờ lát hơi ghê em nghĩ là lúc à, còn không thì lắp còn không thì lúc con bạc cũng được tùy ờ, ờ, em lóc silat á xong rồi em cho yeso càng thẳng vào hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu em nghĩ kiểu gì cũng win là khó thua lắm cứ xếp đi thôi cứ lốc đi cho chắc nó đổi sang rồng rồi sao sao sao sao con rồng mày không đủ đam giết rồng mày em rồi mới huyết kiếm áo cho hàng nhưng mà có tiền à, thừa cứ bắt con rồng được thì bắt nhá được được lên hai bảy cái này nó là xong rồi mà chiêu hai chưa xong chưa xong chưa xong chưa xong nhưng mà bài bên kia mà lên hai sao là kinh ấy nhá bài kia mà lên hai sao là căng đấy không cái mây chứ còn xếp xếp dây xô chỗ rộng đó là thôi được rồi kiếm mây em không ừ. nhiều ừ, đâu ừ, ừ, ờ em đừng em đừng để con ba chung một góc đấy nó anti nguyên team ấy đừng hai em để ba ừ tách ra em đều tách ra luôn cộng lại xếp dẹp xếp mẫu yeso là được xếp mẫu yeso là được lắp tăng xếp yeso là xong còn hai elsin rồi hai rồi queen rồi yasuo rồi điên đấy. ờ ba đi đẹp rồi này ba hộ đi xấu rồi này em xếp bo lại quá ok chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi âm một âm một trận này hơn như điểm vt nhỏ một ba ở dưới bằng ờ, ở trên ở trên ờ, hơn ba nói chung là trận này hơn ba cái mình hơn hai tổng hai trận hơn. tổng hai trận là hơn hai không cũng nhiều đâu game <laughs> cuối này căn à, bản team này cũng đánh khô máu với mình đấy mấy bạn roll đen quá năm mươi tiền roll nhận lâu quá không kịp xếp ông đi nam mà kia vẫn lên được ảo vãi thả tim đây sorry em silly boy là thằng nào ở vt em biết đâu biết mấy người kia thôi ủa bao nhiêu bao nhiêu rồi vậy hơn hai điểm sau hai trận là hơn, hai sau hai trận là hơn biết hơn hai chả biết là bao nhiêu bao nhiêu không biết bao nhiêu bao nhiêu à hai hai mười chín ờ. biết là mình thích nhau còn chuyện xa hơn khi mây ăn mấy cái ton kia á nó đọc gì em đỡ mình so đâu quá nhờ đâu đây lỗi em á chứ nhờ anh hải hơn hai hơn một hơn hai chứ sao mà hơn hai mà có bảng điểm không? Không, ờ, cường hoàng này Gỡ so không đánh flash 5 tiền thấy yếu hẳn à Bạn không ra để đánh được Khoảng cách không nhiều anh em nhá Đánh trận sau né top 7 top 8 là được Né top 7 top 8 là win Thế thôi Giờ vẫn như game đầu ấy, hơn 2 điểm coi như không hơn gì đâu á ừ. Đánh ờ. cẩn thận đó Trận nãy Vi nhiều máu mà tóc bại uổng quá. Ừ. Ừ, chị Vi mà chị Vi bình thường ít đánh sát thủ đúng không? Có đánh nhiều không? Có thời ra thì đánh không thỉnh thoảng mới đánh thôi chứ. Thì là ít đánh ít gì. Mấy quẻ có tiền anh lấy tiên tri á, anh lấy tiên tri làm chấp lõi rồi nhưng mà xe máu không được cơ. Ừ, lỗi em á. Đâu đấy em ờ, xe đẹp hơn tí thì đẹp hơn. Con thôi. Xe còn một con hoặc là tách tách tách ra bớt. Ừ đây rồi ha ha hello anh thích thì quyền nhá không sao anh em nhá làm lại làm lại làm lại đánh giá anh đuôi tạ tạ nhiều á không phải hơi đâu rất tạ vào vào vào trận cuối đúng không mòn mòn mòn trận cuối cuối trận cuối trận cuối ngoài lấy cung à giáp kìa giáp kìa thắng phép sẽ không em hiểu một điều là elite không cần đồ đam á còn một cuồng đao á anh thấy cuồng đao phế chứ em elite cầm cuồng đao phế chứ ừ đang đánh giải nhưng mà Vĩnh Long tốc đánh chưa? ở đâu Vĩnh Long về Vĩnh Long đánh đánh cái kiểu như kiểu nổ xét à cái tủ điện như kiểu tủ điện ờ. là gì hay nghe hay vậy đi qua nhà mình chết xong đọc Vĩnh Long lên không phải cái tủ điện đâu cái đấy phế vãi ờ cái đấy còn cái đấy đâu đâu được mà cái đấy có đu đu mạnh lắm cái đâu đâu khỏe mà nhìn đu đu đép rồi tí có đồng phế này và đánh bằng da sâu các thứ từ nha có khi em đép bằng hộ vệ em đá mấy con hộ vệ Ê, em em đánh cái được nha nó ta đức hai luôn hai xe dù phế quá nhẹp cu cơ hôm nay hôm nay cần điểm ấy điểm đánh chắc em lấy đi được ok ok chắc lấy lọ đánh nhau luôn á ừ chào bro lần đầu xem mà hết lô đọc anh hùng nhá tú đánh giải anh tú rồi à, em tú đang đánh mà phương trinh ơi mua mấy con một tiền đi cho rẻ à ô chị fju Thử thử á vừa bắn nó mất con đã chóc bố chắc là em đeo bằng huyễn long luôn cũng được. Anh win được á, không đánh không đánh ấy đâu, không đánh FU đâu, mình win được. Có gấu à. rồi. Phòng này đúng không win rồi đấy, không check. Thằng 13 giống nó xét lắm nhở. Ừ. ok anh. Hà rồi lên phép này, Hà rồi lên phép này. Để để để chữ viết. Silent Boy úp ra mẹ xin lắp rồi Tử á Bà đánh win được nhờ Hai đóng mất rồi Nhỏ như có võ à. Tướng Đồ này á Nguyễn Long được giảm chín mươi phần trăm mà quá. Đồ đỉnh quá Ba tướng được ba Có chơi SDU nhờ Lấy cái này đầu game thì đếp chưa ngon Không ai chơi em này cái view nhá em lấy cả hồi cái em lấy cả hồi cái ép riu quá nhờ vt bắt mấy con dép đấy nha con chừng thọt đó. ờ có bắt tại vì cái lỗi này nó điêu đỉnh quá với ống mang hồi thì cái nào ngon hơn cái gì cơ bỏng mắm với ống mang hồi mình ống cấp đường cấp đánh cấp đánh thì khó thắng hồi bang hội hả bang hội củi á em không biết em bang hội em chơi chơi này vào thì mạnh thật này về lết còn blue xoay bài anh cũng thấy ống ban hội cùi lắp blue chơi em chơi uh, à, ban hội xạ thủ ấy gấu và siêu mạnh Ủa, mẹ bài khi mạnh thế nhà bd trong kinh thì ấy gặp luôn mà còn em coi rồi mẹ lấy số hai mà thôi số hai mà win dài dài được chứ oh, em win nhà DB Con cộng Mấy thằng này chít 2 uh... Duyệt vãi trường Đây, có thằng lấy kéo kìa, ai á? Suli Em không bị ý nó Để ý nhá Rồi cái lợn xanh này mới điên này Đây mọi người đừng xếp vào góc nhá, có thằng lấy kéo kìa Ừ Được, được, Silly Boy á Blitz nha, Silly Boy có Blitz nha Được, được, được Billy Boy à Né thôi. Billy Boy Vì cắt được chuỗi của uh, thằng b á, ra cắt hả? Ui, thôi nó lên vào năm rồi Cái gì lên năm luôn rồi kinh rồi <laughs> Ha, bài nó ghê rất tầm lợn À, nó là cái lõi ờ. kia à? Không sao, không sao, kệ nó Mà lõi nó đẹp làm quyền đấy thằng Silebo chấp lõi này cái này tới giờ lết thế này nhưng em win rồi bởi hồi lõi kinh quá bd chiến lợi phẩm ờ đỡ ờ anh bắn cái này mình rồi được cô đẹp đấy ui chiến lợi phẩm ngon đấy <laughs> đập vào đầu điên nốt nốt nốt hai chưa chắc chắn ui Ờ, hai round đau nhá, hai round đau nhá, không tiền kìa. Tám tư máu không tiền kìa. Sao lại nghèo lên như thế là vậy? Đây nè. Rồi mạnh được. Ờ, à, nhà Viva có cắt tích nhỏ. Nhà Viva á? Ừ, hơi trên. Viva khỏe lắm. Vậy, toàn hay sao? Em bắt nắm á Trận này em chỉ đánh ờ, ấy thôi, túc túc dậy tốt mà bài em không đẹp lắm đâu chỉ có đầu này bóng hội chỉ giữ máu được mà. ừ. ừ. Silly boy à? đi đánh top 4 cũng được Nó mình giữ máu cái Ngon, kẹo kẹo Kẹo kèo ờ. Bron ờ, xanh. Billy à? Billy chắc là cần cung á, siêu ly chứ. Billy cần gậy, đây rồi, gậy tiền, hai gậy đúng. Siêu ly cần BF, rồi, có khi chị nghĩ siêu ly lấy VF làm vô cực. Có siêu ngon nhở, ừ. giác sợ phải. Anh sau có lấy kiếm không? Không lấy, lấy. Cái nhà kia lấy kiếm thì mạnh quá nhở. Em nhưng lấy. Nó, em phải lấy, nó lấy, lấy mạnh lắm. Đấy, thằng Billy còn, Billy còn gãy. Không lấy hả? À? Lấy này máu á em định lấy cái ờ, nịt để làm gấp lượm để lấy kiếm mình mạnh quá nên thôi cho là phá luôn ừ, em lấy đi không sao tại kiếm một Ủa. tiền nếu không muốn lấy lắm ê huyền long này đánh rồng được không không, không đúng không đép thì được thôi chứ đánh con rồng mới phế Ôi, cái rồng phế mà nó là cái tủ điện mà Ra chắc là mình cứ lên cấp để đép thôi anh em ạ À chơi cả thằng Blitz thì nhớ xếp nhá. Ờ ok ok. Để em gặp. Đấy trận này ừ, đẩy à, đẩy hai rôn nữa chứ. Hai được được được hai rôn yếu á. Nó có Silas à? Có Silas rồi được. Phết đấy đùa. Cái miếng Luba à? Đâu, vì thua đúng một round. Pickle à? Ừ. Mấy cái mạnh mà, yếu đâu. đẩy thua thua chỉ vì đó. Không bây giờ win 4 rồi Khi ông bị va này ông còn ấp 6 nữa Khỏe vậy đó <laughs> Ui, BD nhiều hai sao đấy Kinh BD nãy thua chị một cậu <laughs> Để rồi Bị ép u uh, đồ này ngon nhá đồ của đồ của ờ, ngọc long ngon á à kim long á kim long đồ gì đồ nhân bản á deco các thứ á à đồ chết chết đúng không ừ, ngon á tay để kẹp vào được chứ kẹp không vàng thu với tay với tay lắp đồ kìa Ừ, em đang chưa biết lắp cho con này Ôi, con kia chết rồi à em lắp hơi muộn rồi không biết nó có tính không á nhà hai đôi mất chích này nhưng mà lắp muộn lắm vâng. ý là lắp muộn tính kiểu gì nó tính hết mà hai đôi mất chuỗi thua vậy à vậy đi rồi vậy đi rồi à vậy mất một rau à để check xem nào Thì vẫn tính á, Thằng tướng nào á Không mà Ờ nó tính kìa Không giờ tách kìa Muộn lắm à Không sao không sao đánh Ờ thôi được Bỏ qua đây bỏ qua đây Tích không bỏ Bài toàn một sao Nhìn số không là biết rồi Ui rồi, một tấm tiền Mày có chết được không mày má Hay Mày đã quái có tính không nhờ ờ, ờ. Không quái quái có, quái có, quái có Biết là mình thích nhau Thua thêm ra nữa rồi ép cấp tôi một chút khi mình gặp hiếu mà thì mình về hmm. BD à, sáu rồi. Hai rôn rôn đấy nhá, hai rôn rôn rôn 6 để dép máu lại. Cần gậy lắm, hai rôn tí nó cần gậy lắm. ra luôn à nhưng mà anh nó có đồ xây giá em chơi xây ra đó anh ừ. nó không cần hai xây ra mạnh vết? à, nếp mà ừ. giờ em mới xài đâu em mới level năm trái tim kim long và tiên tri em có tiên tri này phước lành à để em lấy tiên tri cho kỳ mới sao giết quá đau xong gặp bd nhá cắt nó roll luôn rồi Để có rồng luôn xanh luôn UB em nghĩ nàng đường xanh ngon không? Ờ, bà anh á Ờ Ai tên đấy cái gì? Là nếp máu á Ui ngon á, ngon á Nàng xanh hợp phước lạnh, nàng xanh hợp phước lạnh. Nạo xanh ngon hơn, món tỏi ngon hơn, hết bây giờ bị điên á. giám mục cơ Tao xong gặp Biva nhá. Ok, Biva rồi chưa? Biva vừa mất trích ai ai cắt trích Biva vậy? VT còn được mất riu không vậy? Cái gì cơ? VT còn mất riu không? Không, VT không. Có sao video không giữ làm gì? VT tí tính đánh xây ra hay gì thôi. Ờ thì cứ bán tạm đấy, đâu cần giờ đâu cần đâu. Con này giờ hề vãi con tim cái gì? Ừ, ừ, ừ, ông ông con tim số một kìa. Ui, nhà kia có đồng đầu họ luôn rồi. chuỗi BD nhá. Hai. Được các bạn em giật mạnh lắm á. lại lưu đến top 8 à Không không, sao mà lưu đến top 8 được. Em cần uh... Ờ, gang. Em cần đi ôi em cũng cần on. Cần on ngon đấy. Thôi. Anh lấy. anh lấy anh được em lấy kiếm Bắt Em ố. Với cái on mà. Đấy là Hai đôn gần gãy nhá. Cái giáp lửa em cần đấy. Lấy về bán á. Không. Sao bán lửa phải tí là lên đô lên hai sao chứ? phải cho vào xúc được em chưa có có rồi đấy chị Piva chúng chơi xây da có rồng lửa có xây da Tại Ừ Vậy thì Bì thôi nhỏ Lần đi gặp Ipmi á VT gần đẹp á nhưng mi xếp con các ba còn ACO đây đi VT tiết hai ấy ờ, ờ, được rồi Ồ xếp sao mà đấy nhỉ? Ờ xếp hàng con cục cuối thôi. Ok mi đang thắng mấy hay thua mấy đấy? Mi đang thắng hai ok nguyên bố nguyên bố được á chưa mình chưa thấy ăn được thế với cái mình thấy hai con rồng mới à steel boy con rồng mấy được kìa con rồng xét được kìa vãi ai steel boy á Mày... không sli boy nhé nó không xài nó không học tiền có loại rồng luôn à một loại luôn ui nhiều rồng đó sao không gặp anh so á sao gặp anh đó ừ. sao cho thôi sao nhà Viva level 7 có dòng lửa này anh cho em đép con à, nào bên kia thôi được rồi bên đây này em xếp sao thì em em đép mấy con bên đấy thôi đấy em mute on đây đừng có lock anh nhá chứ con on hả ờ. ờ em còn để đi em ờ vãi đấy Ủa, sao sao anh Mày thì nhà Viva này có dòng 10 tiền. Đây mà giờ anh mới kẹp cái đấy vào. Ảo thế. Ui, tí được còn nữa. Sao tao cái bốn này không lại được không? Hai bây giờ hai bây giờ. À? Không phải tốc cao được á, thầy loạn đẹp. Sợ vi với cả VT. Không, em tí em đánh được đánh đi em có rồng rồi đấy vt tí, nữa cái vt có rồng rồi vt có rồng rồi ờ, đẹp rồi đẹp rồi vt lấy cái vt lo được mẹ đéo chết này nó có lắp lửa ngon nè nào sáu vt gặp hai rôn này Dạ. con à, à mà nếu mà em còn win đó, em còn win á không win là win chết luôn á tại vì tao sao lên mười ba nó win chết rồi anh còn đi giữ máu cơ sau đến ba ok ok đau sau ấy đau sau ấy đau sau úp đế hết á sống mới này đi về ấp cấp 20 tiền kìa Ở thằng Silva có kéo nhá. khỏi giật á ai mẹ cứ lút chuột nó bị quái gì ấn hai lần luôn lận vãi ờ, nó bị đúp á sao sao sao sao ôm uh, ôm xài da nhá ai vãi trưởng ạ ờ. đúng cái rào đấy điêu đút mẹ hai thằng đã mươi ba rồi Fighting is my first language nút D này hỏng rồi hỏng rồi các kiểu thay bàn phím liệt liệt cái gì á bác sĩ kém lắm điên nhà em tuyến điều hai nhưng mà em nó nó nó, nó hơi bị lực lực xanh mà không có hai sao nhá thì bỏ nó điêu cho em với ừ, thua đi biết đi thua đẹp ok xía hai con đấy à ai đá hai ông mơ bỏ sao như thế nhiều đáp nó điều mình suốt à chị vi bách được không chị vi dãy được không làm đấy hai con mơ thì được hai con mơ bài với bản mà phải đủ tanh cơ phải có còn on hai để tanh thì mới em cần cung á cho xin cung nhá còn đây bỏ còn đây bỏ. đây bỏ rồi bắn cung nó kia đó Ê, bài Biva yếu ấy tí đẩy Biva được Được được được Ờ ông yếu đâu mới thắng ăn đấy Mọi bài đấy Bớt rồi Do anh yếu mà anh đã rôn đâu Anh cũng xây ra hai rồi à Nhưng mà anh được đánh gì đấy Ao xin à VT gặp ai VT? VT gặp chị Vi. Ờ, ok. không muốn đi cô luôn kiểu ai thắng thế thua không nhưng mà em nghĩ là bài em thắng á luôn không lên được on hai biết là đùa à cái mi ấy được không dãy được không được được được cấp thế được nhầm ra yếu này gì đấy nó bỏ đi trận này phế à không sao không sao chờ trận cuối là ý là giờ thế xấu hết rồi thì thôi bỏ rồi VT buồn đấy, VT có buồn đâu mọi người, đánh giải kiểu tập trung tí thôi chứ VT có buồn gì đâu mọi người. Còn cái kiếm cái này ngon này. Bàn tay giáp máu thú tượng nữa. Không có đốt máu à. mà sao mạnh phết chứ mà sao dễ được cái chứ VT để ý giao trước quái để gặp ai nha, tí nó gặp hai người nó không biết đấy. VT gặp Viva. Ờ thế tí không gặp Viva đó, tí gặp khác. Là sao là sao? Có nghĩa là tí VT không gặp Viva nữa đâu sau ấy, nó sẽ gài. Ờ. Đâu sau VT gặp Viva đấy hả? Ờ. Ờ. Thấy hai nhà đúng không? Thấy hai nhà không? Ờ thấy rồi. Một nhà Viva nhà nào? Nhà Viva với nhà DB. Ờ thế gặp DB đó. Gặp DB á? Ờ có nghĩa là không gặp cái nhà được trước nữa ồ vậy thì không biết cái đấy luôn cái đấy mới à cái đấy sao lai chỉ cái gì hay vậy đúng không đúng đúng đúng, đúng. chuẩn rồi chuẩn rồi hay hay giờ dạ, vt lì nhá một là top một hai là top ấy luôn nhá kiếm mi giấy là thì giấy vt lì đến chín cái con rồng hai hai gớm so đấy là top top top sáu top bảy là đẹp nhá đấy top sáu là đẹp á mơ đó chỉ quăng hết view thôi mà có mơ này nó học đầu hết view quăng mười mấy cái mà đầu hết view nữa sợ vậy hai rôn với bi ba thì giờ cái vt gặp ai chứ mày khổ lại đối với hai à tiếp à nhưng mày gặp anh đó nhưng mày ơi em á anh anh anh có tên chị à không có thể em gặp anh đó có thể thôi em gặp gặp boy cô đơn tất cả ờ uh, không gặp rồi em có thể gặp bd với cả spoiler vd gặp biva hoặc là gặp hai rôn nhưng mà chắc là gặp hai rôn á khả năng cao là gặp hai rôn ờ bt gặp hai rôn anh gặp hai rôn mà em gặp sliver yeah, gặp bóng gặp bóng chết mẹ rồi có để ý cái này về không chết luôn ừ hay phải đôn đôn nó nghĩ thêm con nào vào ông ơi giờ tôi xin bích nhặt khỏi được không bờ li bờ rộng về đây này ok tấp tấp sáu rồi ok ok Đầu quá, đầu quá Em gặp con so rồi Để dùng anh thắng không? Không á bây giờ anh thắng thì em hết máu với cả em gần lên chín thôi anh anh anh bỏ đi cũng được anh chết đi cũng được thật mà chứ bây giờ bài anh cũng không có hốp đâu ý là bây giờ bên kia cũng không thể chết được hiểu không ờ thì ý là bây giờ cố như vậy thôi chứ sao được? bây giờ vpt gặp anh so đúng không ừ làm sao thua đẹp được mà Vi vt đừng lóc ăn là được ý là thua đẹp thì tí nữa cũng không không thể nào tốt cao được á hiểu không em cần đến chín mà rồi. mà ý là bài anh không dãy được bài em cũng mạnh nè có gì đâu bạn như bài em đấy là năm mươi thôi bài em mạnh hơn đấy chắc đấy, so tiếng mạnh mà nếu bài vi chắc top top một rồi vi tin top một luôn thì thì mình sẽ dễ thắng hơn bd này mà em đến chín thì tốt một được mà mà sợ gimmy phải giấy được cơ gimmy giấy được top bốn thì đẹp có đồng thì nhường vt á cái gì đốt đốt máu á. VT cần con à. Cái mi lấy lốc à? Ok ok ok ok. Ok ok nát ra kéo cũng thiện hiểm cơ cần đâu cần đâu lốp hai lốp vì tì phải top một á còn cái mi phải top bốn là đẹp ờ. cái mi có thằng có chiếu nha em gặp chưa bạn em không sợ chiếu bạn em không thằng rồng có kéo thằng rồng có kéo cái mi có kéo thấy không em không tôi chừng gặp lại nha tại vì anh chết rồi ờ, ờ. nhà xưa ngon thế vt gặp ai vt vt gặp rồng thằng đầu tiên đấy đầu tiên đấy thằng đầu tiên đấy Ê, có cái gì ôm rồng điện lại nhá nó rồng điện hai khổ bóng vt nó có hai trường hợp theo vt xếp đầu xếp đầu nói vt hai lóc à em xếp thằng siêu boy mà kiếm mi gặp ờ. bóng em à có thể có thể thôi ok ok hai rồi nó chiếu nha kiếm mi nhá em em không dự chiếu mà sợ kéo thôi thằng này có vô rồi kéo con củ liền này cái kéo con hummer được cái hummer cay quá này đó đó đó mình đáp ở đâu nữa đáp đáp đáp đáp đáp đáp được ui con zoe kìa zoe cũng bất tử trí đấy đấy đáp đâu rồi nhiều gì gì thế được. kiểu kiểu đẹp lại được cái, cái con hammer này mà em không có hammer một thôi nó chỉ đáp vào đầu tiêu thôi nó cứ đáp vào đầu tiêu á cây mấy đấy đấy thấy không ờ à, ở mấy trường chưa đây chưa đây con combo này ba nghìn đam chỉ đáp vào đầu con SW của mình thôi anh à, ấy mang nói thằng kia ờ mấy thằng kia có thể bây giờ gặp ai đấy bây giờ gặp Gipmi rồi ờ chắc khó rồi không xem máu được không nhưng mà Gipmi giờ Gipmi có tự tin ăn được nhà là bên kia không nhà Sly Boy này ở ờ, đến xem nào mà bây giờ ờ, Gipmi top bây giờ bây giờ top năm với top một thì không top một cũng không mấy được nó phải liều thôi liều thôi nhở tại vì tí có Soraka đâu không? Tí có Soraka đúng không? mẹ à, vt có bước chân mà vt mày mày mày vt không lóc đó bỏ bò bỏ tướng bỏ tướng vt bỏ đó ở được được ăn được rồng ra này thôi bọn asia mất hai hệ rồi ở được ăn chắc ăn chắc bọn đồng ra thu nguyên nhà ăn ăn rồi vẫn nguyên nhà lắm mới sợ cái bọn năm sau cái thôi liều thôi anh em ơi ở nhà DB nhà BB về đầu nhá về đây đầu nha đấm nhở được á được á được á vào vào vào vào được nha được nha giờ đấm cố tốc bốn đi vì tốc một là ok ờ được được được Sợ ấp chín nhưng mà bà nó chưa mạnh đâu Bà tao một sao á Mình bên nó 2 nhà mi à Ông con hâm mô đấy phải không em gặp à, bd đi mày gặp slipboy ở đâu đi tới đâu á tại vì khả năng thua nhà này rồi nhà tôi đái thẳng vào đầu thằng yeso rồi tháo lóc luôn vt ơi thao lóc rồi ô hai ô hai lắp tăng lên ok đẹp đau à đấm đâu rồi cái đấm nguyên nhà cái mì rồi đấm đi luôn rồi ờ cái mì bị cái dòng đá chết rồi à vt đấm nguyên nhà ui bắt đưa kia nó đá nhẹ bắt cố chết lú thua thua cái bê tông làm top bốn được thì đẹp à top bốn là xong rồi không sao bỏ đi bỏ đi này chịu thật đó nhà không ăn được thua mấy nhà pháp sư kia đâu quá mấy đâu quá mấy thằng pháp sư á ờ nhưng mà ý là cái khúc máu của người ta còn nhiều quá cũng không liều được đấy ờ. chỉ có kiếp mi hốp top bốn thì em top một là xong rồi nhỏ có vỏ chứ nếu mà em nhỏ có vỏ thì liều nhưng mà em không có tiền lên chín hiểu không bây giờ chỉ có em đánh top một được thôi thì anh em mình hai ba bốn được hai bốn hai bốn kiểu gì Kiếp mi có ấy đâu ý là chỉ có cách đấy liều thôi giờ chỉ có em top một xong một người top bốn thì thắng kiểu, được kiểu bây giờ em em gặp anh khó anh chỉ có gip mi top bốn thì thắng thôi có gì đâu giờ em không có em thua anh đâu đấy nói chung là em không có tiền lên cấp là coi như là em không top một được là coi như thua không sao bỏ đi nó bảo em còn thua thui này nữa bọn em bị rác nhở các bạn em chưa đôn hai sao bọn kia chứ Điên vãi Ai là ai Đưa Mẹ ông kia level bảy ra rọc không chịu Sợ vãi 6 chứ Mới là 7 dầu luôn đó Cái lõi rồng đấy phải là lõi kim cương nhỉ thua rồi anh em ơi Ô sao chẳng có màn thế hay rồi anh em ơi Một tí chục chặt thì mình sửa được sau Sorry mọi người em tạ quá Thôi không sao, sao, đâu, tạ thì đâu bộ cho team mình à, uh, trận này phong bài sống mà có được có đép được máu đâu toàn đánh luôn ra phải đánh win cơ mới đánh được anh thế mà anh bắt được rồi anh đang bắt bắt thi thi mạnh quá Thế ở cái pha bị đôn Ezreal ấy bị bị lỗi quá, phải pha liều đập đồ con Ezreal đúng ảo luôn á <laughs> ra diệt với cung xanh có đồ cho Seiya chứ không anh cút rồi này level mấy học sách hang rộng để ai chơi cái tôi ai cũng lớn ít máu không phải đâu mọi người đánh tim thì mình nghĩ là giờ chỉ còn hốp như thế với top một mình top một cái mi top bốn thì mới thắng thôi còn không thì bây giờ cơ bản là kiểu gì thì cũng thua thì nên là bây giờ chỉ còn cách đánh liều thôi tại vì bây giờ ví dụ mình top một mà gimme top năm thì cũng thua nên là mình nhường luôn chả sao anh em ạ ta xem mình thôi không sao anh em ơi hay rồi hay rồi trận sau gỡ lại anh em ơi mình nghĩ là mình lên được hai con này hai sao là đấm được hai nhà này chứ cơ bản là mình không roll mình nghĩ là mình thắng được nhà nami thôi nhưng mà nhà nami có con ờ, silat cầm giáp gai á cứng nhở ờ, cứng cáp quá mạnh quá thôi chắc mình cũng ờ, ọp nhá mọi người mình ọp xong rồi có gì tối mình che hết danh sau bây giờ ọp bye bye mọi người nha chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhé bye bye thì như ờ, bài thế anh em nhìn thế bài mình đi thế bài mình đi mình đánh hết cỡ đấy thế bài, bài họ cũng mạnh không làm gì được nói chung là người ta không biết chơi mọi người thành ra mình nghĩ là năm mươi năm mươi thôi không sao mới thu trận đầu còn bye bye mọi người nhá ừ, ừ, có dạ gì tối tú like <laughs> bye bye bye anh nha bye mọi người nhá